vậy là ta đã xa nhau thật xa từng dòng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào lời yêu thương bên nhau em chẳng vướng hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường Ngày chia tay trong tim em buồn không giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng bởi vì ai anh đau bởi vì ai rồi trao hết bao yêu thương xót lại lòng em lừa dối tình chẳng có câu chung thủy người ở bên anh và trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trong tim em buồn không giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì ai dại khờ trao hết bao yêu thương xót lại người chót say anh bao trong tim em chưa tìm được ai